đi qua nhìn nó kìa cho con chuyển liên tục vậy con cái bài không hấp dẫn quá không sao hai. con sao này đẹp nè mấy món coi chẳng kia đi đi cá heo cái cá heo á cái nhảy bằng nhau ngay ừ. à, hay lắm ha ờ ờ ờ đẹp không đẹp đẹp nhảy, nhảy, nhảy, nhảy, hôm nào hôm nào con hai dẫn cái đi xem cá heo ha con nhảy đi con hay quay phim nè con cá con cá rồi thấy rồi rồi rồi, rồi thấy rồi thấy rồi quay phim nó mình nó làm lưa rồi nghỉ quay à